Ok, mình sẽ bắt đầu giới thiệu về cách làm map via chat. Thì đầu tiên là điều kiện thì là cấp độ phải là new user. Rồi cái này là cái hướng dẫn của via chat thì cũng không quan trọng lắm. Mình sẽ để ở phần đường dẫn. Đầu tiên là phải khởi động Unity Hub lên. Đây là mấy cái project mình đã làm. Để thôi cứ kệ nó đi à, bấm vào new tạo project 2018.420.f1 đây là cái màn hình chọn 3D rồi ở đây đặt tên cho project của mình ở đây mình cứ đặt là cái tên mình thích thôi nhưng mà ở đây thì đặt cái tên cho mấy bạn dễ nhớ thì đặt là basic project đây là địa chỉ đường dẫn mình muốn lưu chỗ nào thì mình lưu rồi hmm, này đặt là base đi để cho nó dễ nhớ rồi bấm create nó sẽ mất một thời gian để chạy cái này là mình tua nhanh cho nó chạy nhanh lắm thì sau khi khởi động lên thì nó sẽ ra màn hình giống như vậy hmm, kéo cái này bự bự ra chút xíu cho dễ dòm đây cũng vậy bấm vào console mới kéo xuống được Đó, rồi à, đầu tiên uhm, cái này là cái màn hình thì ở đây là mình có cái này là cái màn hình của VR chat thôi Ủa lộn này là cái màn hình của Unity rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp thứ tự của cái project của mình lại cho nó dễ quản lý thì mình sẽ tạo là vi chat setting trước rồi sau đó là mình tạo những cái thư mục ví dụ như là live setting những cái hơn mục là hơn một tổng rồi mình phải cần có um, scene um, là scene object là mình sẽ bỏ những cái đối tượng này vô trong cái scene object cái đối tượng mà mình thiết kế vô trong cái scene object này rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ bỏ những cái đối tượng của mình vô trong cho nó đúng cái cái cái mục của nó thì cái directional light này là ánh sáng mặt trời thì mình sẽ đặt thêm một cái thư mục mới đặt là light rồi kéo nó vô trong ánh sáng mặt trời light sột đi ừ, light sột dễ hiểu hơn rồi ngoài cái liên quan tới ánh sáng ấy, thì nó còn nhiều cái ví dụ như là light probe là sau này mấy cái này khó hơn sau này mình sẽ hết sau cứ đặt trước tiên là cứ đặt trước cho nó có vị trí trước đó rồi reflection probe cái này cũng khó để sau này mình sẽ giải thích rồi cái đó là liên quan tới ánh sáng rồi trong cái um, hmm. rồi tiếp theo là mình sẽ chỉnh tới uh, cái main camera này kệ đi rồi mình chỉnh tới cái VRC setting uhm, hay là xin ở chỉnh VRC setting thì bây giờ để chỉnh tới VRC setting đó thì uh, mình sẽ cần phải import cái um, VRC SDK của VRChat thì bây giờ mình phải truy cập vô cái trang của VRChat nó có một cái trang chủ từ để mở lên cái trang chủ cái trang chữ đường dẫn này là của ViaChat thì giờ mình nhập tên mình vô rồi ở đây là nhập mật khẩu của ViaChat mình vô thì ờ, sau khi mình nhập vô mình đăng nhập vô thì sẽ hiện cái mặt mình lên gì nè rồi trong cái phần download là nó sẽ có cái download của ViaChat SDK 2 thì mình nhớ download của cái hai khoan download của cái bà download cái hai trước rồi giờ mình download có cái SDK về sau khi mà mình download xong thì uh, nó sẽ tải về đây rồi mình sẽ mở lên mình double click vô cái cái cái cục mình mới vừa tải về đó mình để cho nó chung vô một cái thư mục để mình về quản lý mấy cái cục mà mình download về á vô một cái thư mục để mình về quản lý rồi sau khi mà mình load lên đó, thì nó sẽ hiện cái này mình phải trước tiên là mình phải kiểm tra coi tất cả là đều là new hết tại vì khi mà mình import vô cái tất cả đều là new hết nó rất là quan trọng nếu không là nó sẽ bị lỗi rồi bây giờ tất cả đều new hết rồi nên là mình sẽ import vô nó sẽ chạy này chạy cũng lâu lắm mình tua lẹ lên á rồi uh, trong cái setting này bây giờ mình sẽ phải đặt cái setting của ViaChat vô thì mình sẽ cần cái refab của ViaChat thì uh, trước tiên là cứ tạo một cái descriptor trước tạo để quản lý thư mục cái cách suy nghĩ là trước tiên phải tạo cái mục để quản lý rồi đặt tên là c via chat rồi descriptor descriptor ừ. rồi xong rồi giờ mình mở cái refab của via chat để mình dục vô cái descriptor này ở đâu cả trong refab ừ, đây nè mình cần cái vchat uh, ờ, word nè thì cái này là cái World trong cái World nó có cái sẵn cái vrc scene descriptor thì mình dục sẵn dục à, có sẵn luôn rồi vậy thôi xóa bớt cái này đi dư một cái rồi rồi đó giờ mình sẽ có vrc World thì trong đây nó có descriptor sẵn cho mình đó là cái descriptor này là nó sẽ chứa những cái mô tả của cái word của mình để cho vi chat người ta biết thì spawn là cái điểm khởi đầu nè hoặc là nó sẽ có nhiều cái setting những cái này tinh chỉnh thì để sau rồi cái pipeline manager là nó chứa cái blueprint nó chứa cái word của mình rồi bây giờ cái descriptor có xong rồi tức là mình chỉ cần khi mà mình upload lên đó thì nó sẽ có một cái blueprint cho mình id cho mình thì lúc đó là sẽ up được lên via chat bây giờ mình sẽ cần để khi mà mình vô nó mình tạo cái này đi VRC mod thì cái này là cái gì cái này là khi mà mình vô cái word á nó mình muốn cái nhân vật mình nó nhảy được thì mình sẽ cần cái mod thì bây giờ mình sẽ tạo đặt tên của nó là VRC player mod để cho cái nhân vật mình nó nhảy được rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái nút là add mod à, ừ, add mod rồi khi mà mình bấm cái này thì nó sẽ hiện cái này lên ừ cái jump là nhảy speed là tốc độ mấy cái nào là mình chưa quan tâm lắm giờ thì mình nhảy thôi rồi bây giờ mình coi trong cái mục zoom bây giờ mình chỉnh là lên 5 để cho nó nhảy cao cao chút xíu rồi đây à, cái này chỉ là add thêm thôi giờ mình có sẵn là được rồi rồi bây giờ là cái nhân vật của mình nhảy được rồi đó à, bây giờ tiếp theo là mình sẽ cần một cái mặt phẳng nhưng mà từ từ để coi cái góc nhìn giờ mình sẽ tạo một cái mặt phẳng bấm chuột phải vô ha rồi tạo mặt phẳng ngay đây bấm lên vô là nó sẽ tạo mặt phẳng rồi bây giờ mình sẽ chỉ một số cái ví dụ như cái cách để quay chuột như thế nào như thế nào thì uh, khoan trước tiên là cái mặt phẳng này um, ok um, thôi trước tiên là cứ học cách quay chuột cái đã rồi bây giờ cái này là mình quay bấm chuột giữa mình quay chuột giữa nó sẽ nhúc nhích màn hình như vậy bấm chuột phải là nó sẽ quay góc nhìn như vậy bấm chuột trái là để lựa chọn lựa như vậy chuột trái chọn cho đối tượng hãng sẽ lựa rồi bây giờ chọn góc nhìn giờ mình sẽ nhìn để coi bây giờ trong cái mặt phẳng này nó có những cái đối tượng này đầu tiên mình phải chú ý ừ. trước tiên là cứ như vậy trước đã những cái chuyên sâu thì cứ từ từ rồi bây giờ nhìn thẳng vào góc chết, à um, mình bấm cái nút này á, nó sẽ nhìn thẳng vô cái hồi nãy là nhìn góc 60 độ à, hai cái góc nhìn khác nhau rồi à, bây giờ mình có mặt phẳng rồi có descriptor vậy là xong rồi đó chống mặt phẳng mình nó có cái mesh collider thì cái mesh collider này là quan trọng nếu mà không có mesh collider này nó sẽ rớt ừ, thẳng xuống dưới giật thẳm luôn rồi bây giờ upload lên ViaChat bấm cái sau control panel này lên rồi nó sẽ hiện cái control panel lên rồi mình nhập cái trong cái mục này mình nhập cái username với password của mình cái này mình lụm qua đây để cho nó dễ quản lý rồi nhập username với password vô rồi bấm sign in vô là mình sẽ đăng nhập vô cái tài khoản của mình rồi trong cái mục này nó có cái setup layer for via chat thì cái này ừ, để mình giải thích sau trước tiên là cứ bấm setup đi nó hỏi làm không nói làm ok do it rồi nó sẽ kêu collision matrix cái này cũng giải thích sao cứ bấm vô trước cái đã rồi do it luôn rồi nó sẽ kêu sửa cái này Ừ. Uh, nhưng mà cứ sửa trước tiên là phải sửa cái này đã sửa cái uh, line map rồi xong bây giờ mình sẽ up lên thì mình bấm vào cái build này nó sẽ load một khoảng thời gian lâu lắm nhưng mà mình cũng tua lẹ cho nó qua nhanh rồi bây giờ đặt tên cho map bây giờ đặt đại là Bayward rồi ở đây mình viết comment mình giải thích là cái cái map mình làm gì thì chỉ là để test thôi đặt là just Bayward rồi ở đây là tag tag thì hiện giờ chưa có giờ phải up cái hình đó bây giờ cái cái hình trước tiên là mình sẽ up cái hình giờ up cái hình phải làm sao quay lại scene nó có cái VRC cam cái này là nó sẽ hiện ra chỉ khi nào mình bấm upload thì nó mới hiện ra thôi đây mình chỉnh được cái cam nè rồi bấm uh, này bấm chữ R thì nó sẽ uh, nó sẽ hiện ra cái dòng để mình chỉnh cái cái góc quay đó, rồi mình bấm W lại để mình chỉnh ngược lại cái, cái này rồi mình gì gì nó đi ra đây để chiếu cho cái góc nó thấy rồi bây giờ mình quay lại game rồi giờ cái hình nó sẽ ở đây rồi bây giờ mình sẽ upload nhưng mà bây giờ mình kéo cái này cho nó rộng ra tại vì nó có cái mục community lab ở dưới đây nữa đó kéo rộng ra bấm console mới kéo xuống được đây nó có cái public to community lab nếu mà mình chưa có muốn thì đừng có bấm trước tiên đừng có up lên community lab rồi giờ cứ bấm upload nó sẽ upload lên mở Steam lên để cho nó chạy cái update nếu mà via chat nó có bản update gì đó thì nó sẽ mở Steam lên nó sẽ tự update rồi upload lên xong rồi thì giờ mình sẽ coi coi mình có vô trong cái web chưa rồi <clears throat> trong web phải login bây giờ nó sẽ hiện là content successfully uploaded tức là đã xong rồi bây giờ mình chọn là manage work in browser để mở cái browser là mình mình dòm thì trong đây nó sẽ hiện hết mấy thông số của cái word của mình cái này là cái id của mình nè cái login của mình rồi uh, bây giờ mình bấm cái nút launch để mình chạy mình mình chạy cái via chat Đấy, đây mình cái tên là base word nè rồi mình bấm launch word là nó mình open lên là nó sẽ chạy cái via chat cho mình cái này là cái màn hình nó sẽ hiện lên như vậy để đăng nhập vô rồi nó sẽ vô trong cái như vậy à, đó thì giờ đó nó sẽ vô được cái word của mình giống như nè là mình đã upload thành công cái word rồi đó y nhưng mà sao không nhảy được ta à, để coi lại chơi trong cái mod um, cái player mod này à mình phải bấm cái nút này nữa ừ phải bấm cái dấu tích này nó mới nhảy được rồi đó là mod bây giờ mình up lên lại khỏi cần phải thoát ra mình up thẳng lên luôn nó cũng lên được luôn thì những cái thông số mình sell hồi cũ là nó sẽ vẫn có nhớ là đừng có bấm community lab rồi bấm upload lên rồi up xong rồi đó giờ mình chỉ cần quay vô lại cái này đóng lại đi rồi mình quay ngược vô lại trong cái via chat rồi mình tạo một cái word tạo một cái instant mới bấm vô đây rồi bấm new instant là để tạo một cái thế giới song song mới à, chọn invite only đi để một mình mình thôi rồi bấm go là nó sẽ tự động nó à, cập nhật cái mới của mình rồi thì đó nhảy được rồi à, nè đó thì cái này là nhảy được tức là nãy mình chưa có bấm dấu tích mình bấm dấu tích giờ mình upload lại thì nó sẽ nhảy được rồi bây giờ sẽ giải thích về mấy cái hồi nãy mà VI chat nó yêu cầu mình upload up, update một là cái layer thì cái layer là cái này nè đó layer thì cái góc này nó sẽ chỉnh layer thì cái này là nó làm cái công chuyện gì mình khi mình bấm nó làm cái gì thì cái màn hình này là cái màn hình lúc mà mới vừa khởi tạo không có làm cái này là sau khi mình bấm cái nút làm là nó sẽ hiện quá trời layer luôn thì layer là nó nó sẽ list hết trong đây nè nếu mình muốn coi mình bấm vô đây nó sẽ list hết mấy cái layer ừ, thì này là layer mà via chat nó tự động nó thêm vô cho mình cái thứ hai là cái physical collision matrix thì uh, mình bấm vô cái project setting này trong physics ngay đây uh, physics ở à, kéo góc dưới này thì nó sẽ có cái collision matrix thì cái này lúc mà mới vừa khởi tạo mà VRChat nó không làm thì nó sẽ như thế nào thì cái này là màn hình mới tạo là nó sẽ giống như vậy physics đó màn hình mới tạo nó chút ảnh như nè rồi sau khi mà mình bấm cái nút mà cập nhật hồi nãy á, là nó sẽ hiện lên quá trời vậy nè đó thì chỉ có điểm khác đó thôi à đó vậy là xong rồi đó upload lên xong rồi đó này là hết video một rồi đó có gì thì cần hỏi thì viết ở comment nha